thì chị là hàng ngày hay là ngày nào cũng mai thì chị tiếp theo cani cani là con cua tiếp theo heavy heavy là con rắn theo Gomen Gomen à, Xin lỗi Gomen Gold, please. À, anh Dũng ơi, em đang tính một chuyến du lịch Nhật Bản thì vâng. anh có thể dạy em vài từ để em có thể giới thiệu về mình không? Giới thiệu bản thân thế? Đúng rồi. Đơn giản thôi. Hôm nay chú đến đây một xe gì? Em đi Suzuki. Suzuki. Suzuki. Ừ. Đọc là trong tiếng Nhật là Suzuki nhé. Ừ. Nhớ, bây giờ chú bỏ chữ ki đằng sau đi, thêm chữ mê vào thì nó à. sẽ biến thành là Suzume. Đúng rồi, Suzume trong tiếng Nhật là chim sẻ. Oh. Suzume. Suzume. Ok. Bây giờ thêm chữ desu. Desu des des des des và đường sau cái từ suzume đấy nó, nó ám chỉ tính lịch sự đấy à. giới thiệu tôi là chim sẻ sẽ là suzume des à, suzume des suzume des ừ. à, anh ấy, em thấy bọn bạn em đi nhật về là hay nói từ suki thì nghĩa là gì hả anh suki à? à. suki suzuki à bỏ chữ dư đi đúng không à. À, còn chữ suki đúng không đúng suki trong tiếng nhật là thích à, thích, thích, thích, à? thích nó còn mang cả yêu luôn đấy Yo, tôi thích chim sẻ đi nắng. À. Suzume suki desu. Suzume suki desu. Ừ. mà sang đấy thì em nghĩ là mình sẽ đi mua sắm một chút đấy. Thì anh có thể bảo em thêm một vài từ để có thể giao tiếp người bán hàng không? Ôi, mua sắm gì bên Nhật toàn siêu thị rồi. Chú có mang hàng ra cuối tính tiền không? Tính tiền cho. Bây giờ anh sẽ dạy chú một vài từ thú vị làm sao khi nói chuyện với bọn Nhật là nó cười sắc sụa lên là được không? Thích không? Đi anh. Ừ ví dụ như là ngon này hay là ngon vãi này hay là dễ thương dễ thương vãi này được không thích học không anh ok từ đầu tiên nhá ngon ngon trong tiếng nhật à oishi oishi biết uy mình oishi không em ăn hàng ngày luôn ê nhớ chưa oishi chứ không đọc là oishi đọc là oishi được chưa oishi, oishi. như nào ngoài ra còn một từ nữa đó là từ thứ hai đó là từ umai từ mai cũng tương đương với oxy cũng có nghĩa là ngon à, từ mai là bằng với oxy tuy nhiên khi mà chủ đánh đế chế á đánh đế chế này đánh siêu này có người khen chúng này từ mai từ mai thì khi đấy người ta khen đấy Nha khen nào? à giỏi thế được đấy thế là ừ mai có hai nghĩa đúng không đúng rồi ừ mai có hai nghĩa ngon và con là giỏi khen mình đấy khen mình được chưa ta à, em hiểu rồi ừ mai em sẽ đi ăn mimimoshi em nhớ theo kiểu này có được không anh ờ được đấy nhớ theo kiểu này nhớ được nôn hai từ đúng không đúng rồi ừ mai và oishi ừ mai đi ăn mimimoshi cũng dễ nhớ nhỉ dễ nhớ đúng không ừ. à, thế từ ngon vãi thì nói như nào anh ngon vãi à ngon vãi ừ, vãi vãi chúng ta học từ vãi chứ đúng không vãi trong tiếng nhật thì có hai từ này đó là từ mệt chạm nói nào Mecha ừ. Và Chô Và Chô ừ. Có hai từ Chô Mecha ừ, Chô Mecha Chọn một từ nào cũng được nhá à. Ví dụ con con bạn thì nói là Chô Oishi à. Nói Chô Oishi Hay là Mecha Oishi Hay là Mecha Umai À em hiểu rồi Học từ tiếp theo nhá À vâng ok Dễ thương Trong tiếng Nhật là Kawaii À từ này dễ Các bạn biết đảo Hawaii không? những cô gái trên đảo Hawaii à Hawaii Kawaii ô chia sẻ liên tưởng hay đấy nhở đánh đế chế thì tay to mà học tiếng Nhật thì nhớ siêu nhanh ui anh quá khen thế thì bây giờ anh dạy thêm một chú một từ này tụi chú ờ, liên tưởng xem thế nào nhá đó là từ đẹp trai đẹp trai trong tiếng Nhật là ikemen ikemen ừ. à, từ này nghe quen quá nhở ừ. nó là gì ikemen Big Man Dầu gội đầu mà em hay dùng đây mà Thế yeah. Big Man Big Man Dầu gội đầu X-Men Các bạn nhớ dùng X-Men để được đẹp trai hơn nhé <laughs> X-Men Ikemen Wow Dễ nhớ phải không các bạn Suzume Cho Ikemen À, nghĩa là đẹp trai vãi đúng không anh? Đúng rồi, chim sẻ đẹp trai vãi phải không các bạn? À, Suzume Cho Ikemen Học tiếng Nhật vui không? Em thấy rất là vui đấy Ừ, cũng muộn rồi, chắc là em phải về nhà chuẩn bị À, về á? Được rồi, về mai đi Nhật đúng không? À, vâng Đi Nhật về nhớ qua đây kể chuyện ờ, Nhật cho anh nghe nhé Ok, bye à, Bye bye Joyce, Joyce. Joy Joyce Ồ, chị, tiếng Nhật bây giờ à? Anh, tiếng Nhật vui lắm anh ạ à. Cho Tanoshikata Ồ, học được cả từ Cho Tanoshikata Ừ, em học được rất nhiều luôn Thế á? Ừ. Tờ tới thì anh nhất định phải dạy em thêm được nhiều từ đấy Em quyết định rồi thì to chắc là định kiếm cô gái anh Nhật nào đúng không? Anh muốn là cái gì cũng biết Thôi được rồi, anh sẽ dạy chú Nhưng mà trước tiên chú cứ vào trang web dũng com này đây ờ, Đăng ký tài khoản để anh kích hoạt cho à, Ok? Có gì không hiểu thì cứ điện cho anh こんにちは。こんにちは。かわいい。かわいい。 anh em hãy truy cập ngay dũng com để tham gia các khóa học tiếng Nhật chất lượng và hiệu quả nào